trời nắng trời nắng thò đi tắm nắng vươn vai vươn vai thò dùng đôi tay nhảy tới nhảy tới đu trong nắng mới bên nhau bên nhau bên nhau ta cùng chơi mưa to rồi mưa to rồi mau mau mau về thôi mưa to rồi mưa to rồi mau mau mau về thôi trời nắng trời nắng trời nắng trời nắng thò đi tắm nắng vươn vai vươn vai thò dùng đôi tay nhảy tới nhảy tới đu trong nắng mới bên nhau bên nhau bên nhau ta cùng chơi mưa to rồi mưa to rồi mau mau mau về thôi mưa to rồi mưa to rồi mau mau mau về thôi trời nắng trời nắng